cái livestream của ngày hôm nay thôi chúc bạn em là con à, Assassin's Creed Odyssey <clears throat> tôi không biết tập này tập mấy nữa nói chung là anh em cứ à, cứ coi ở bên à, youtube đó tới tập nào là tôi sẽ để ở ngoài cái thumbnail cái hình thu nhỏ của video đó và tôi để cái ở dưới tiêu đề á giờ cứ vô chơi thôi cấp 22 rồi nãy mới tôi mới coi sơ lại câu chuyện con này hành trình của mình là đi tìm à, người thân đơn giản thôi <laughs> anh em nào mà mới vô coi luôn tập này chắc chắn không không hiểu gì đâu nên à, coi lại từ tập 1 thì phần nào mới nắm được vô game bữa trước là mình à, lấy lấy tàu để mình à, tiêu diệt cái con tàu ngoài biển nên quên nữa quên tắt cái à, cái nè công tắc của Unicay có điều khiển ta dịch giật ha coi đồ quả giảm đồ quả xuống chút nữa em coi khó chịu Graphic đây nó thấp hết trơn còn giảm gì nữa đâu thấp hết trơn thấp hết rồi coi nhiệm vụ đó có cái nhiệm vụ nè cấp 22 luôn bằng cấp của mình luôn hai luôn tại những cái nhiệm vụ này nó lên nó lên theo cấp hay gì đó mình càng để nó lâu nó càng lên cấp cao có nhiệm vụ chính ở đây nè tôi tiêu diệt hàng không tơ mấy người trong họ nãy chưa mở hết mặt trên mình nữa đâu có biết ờ, thêm người để để nâng cấp giáo đâu bắt buộc phải làm nhiệm vụ chính tiếp thôi nó mới hiện ra hết cho mình nâng tiếp không đủ đá để để nâng vũ khí còn là cung 13 nữa. kém ghê không đây nó có một cái nhiệm vụ gần đây làm luôn ai mới vừa like đó anh em nào uh, đang coi thì comment nha tôi không có để ý đâu kiểu là tôi lướt ngang qua cái Từ đây này nữa Bóc. Commander, how can I serve Sparta today? anh em coi có bị giật lát không You're the one who won the battle for Megaris, for us Spartans. Your army needed a champion. And Thanks to you, what do you need? A certain... Sounds like you're... Exactly. Tôi phụ thôi. You can... You're... Leave it to me. Tôi cần một người uh, anh hùng. Chủ của nhiệm vụ của nó là ghi là tôi cần người anh hùng. Giết một thằng nào đó ở à, ở uh, Athens. Là Athens mà đúng không? nó không hiện comment ta à đây đây comment đây khai thác ra vô lại mới thấy trương việt hoàng từ hai em ơ gì vậy này à mình vô đây là mình sẽ bị mấy thằng này nó găng kêu con chim coi có một thằng đây cái phe này phải khác nữa This is the place. Time to burn some cargo. You cái thằng kia hả ta? You've given me a chance, friend. Thank you. Đi đâu đây? Đây cứu nhỏ nhỏ này nữa. Anh như nhiệm vụ này đi cứu người thôi mà đúng không? You're untied. Go. không khi tôi vô cái nó mất tiêu rồi mất tiêu cái dấu đó tiêu rồi vì vậy mình vô chưa cứu hết thôi Kỳ vậy? Đốt, chưa rồi đốt. Đốt mấy cái cái kho lương của nó. Cứ đi vòng vòng để kiếm không biết nhiệm vụ làm làm cái gì á nên nó rối tốt này này ô ô ô trái thấy tôi ấy nè Ấy nè Xong Đốt xong rồi mấy lộn rồi ra Cái lột của nó nó của ai vậy Ồ Spartan Hàng nào vậy ta Ngầu dữ vậy ai Ngầu chưa ta vô nhà người ta ta vô nhà người ta rồi còn uh, giết người cướp của đốt nhà ghê không anh em ai đang xem nhớ uh, tim người like giúp tôi nha một quýnh nữa hả không chắc đoạn này chắc mình quýnh rồi đó ơi đỡ trúng độc trúng độc trúng độc Ê, lùi chết mình tử Nói trong cái đoạn phim của quýnh thấy dữ dội lắm nha cũng ra con mình mình quýnh hết luôn phải You fight like a Spartan. There's resolve in you. We have that in common. I saw innocents trapped in the flames. The ones in the warehouse. Hà Nhi Mỗi lần coi comment là phải thắt ra Vô lại Đó mới thấy cái comment Thank you. My name's Cassandra. I'd thank you too if I knew who you were. Razidas of Sparta. You're a lính Spartan. You're a spy too? An old Spartan tactic. Hmm, I have my ways. I get the sense that's a Corinthian hobby. Anthusa has her Atera watching from every post. Ah, Anthusa. We disagree, but have a common enemy. The Monger? We agree he should be killed. They'll be your What do you want to do with Nói về cái dùng đất của anh. The Monger rules Corinth. He'll only be... Yes. From what I... We arrested his top men. Is a quick slice of the blade. That would do it with lure By the time I... Do that? I was but Once? Until I was... You're the daughter of General Nicolaus? All of Sparta knows your name. And here you are. Alive. Impossible. I survived. I raised myself alone while life continued in Sparta. Never mind being a Spartan. Those of good character will forgive and should be forgiven. I'm on the hunt. Yes. The display. They could. Chin up. Goodbye, Brest. We'll meet again. Mình có thêm thằng bạn nữa. Cho được cái quần nữa chứ. nó <laughs> quýnh phụ mình xong rồi ờ, hai đứa quấn lộn chung với nhau cái được cái quần. Ngon. Giờ có nhiệm vụ mới nữa nè. trăm bảy nhóc của trường này ba trên năm mày cái nhiệm vụ nào nó gần gần ở đây mà ta đâu rồi đây hả Ani Hero nè đúng rồi đây nè tranh thủ chạy ra đây mình mở map luôn cái khu này mà chưa mở chính nè ờ, đây nó đang quýnh lộn nè siêu hoàng cô này chắc quýnh trong rừng á Được á Quên Quên đánh dấu Hello Ở ngựa thôi we go now. Anh hữu gia nhập đường có đồ lụm là mình phải lụm nha để nâng cấp tàu với nâng cấp đồ á. Tới luôn rồi. Tới luôn. đôi kia này ừ. anh có thể bật nổ được rồi nha mình lên vũ khí lên cấp bốn bật nổ được rồi chút xíu để tôi bật nổ cho anh em coi đọc đốt cái này anh lấy đâu đơn giản vậy này để mình xóa sao giết được thằng này là mình xóa sao nè nó Nguyễn khu này không có chỗ nào để để mở map à. lính này lính Spartan mà Tụi chó được Chó ngon Biết một cách là im lặng im lặng nhiệm vụ chính thôi trước, phải xong luôn rồi nè đi phải đi trả nhiệm vụ nữa di chuyển về trả nhiệm vụ nữa có sao con ngựa Chó Chó, chó sôi Chó sôi bây tôi dịch chuyển ra đó ngon tôi tạo thôi không được chạy xa nhanh nay thì cũng như những ngày ờ, thứ bảy bình thường tuần thôi tôi livestream ờ, ba k bốn k cái ngày bình thường tôi livestream có một k một mà Eh? You again? Have you killed him? Your man is dead. Well done. Sparta is in your debt. Here. Cái này nhớ tính người ha. Tôi đi đường vòng rồi tôi kiểu nó nhờ mình giết cái thằng đó. Chứ nó xong cái uh, mình đi vòng mình quanh lại nó nói là thằng nó chết rồi, là đưa tiền. đó <laughs> ví dụ như mình vụ nó thì sao ta? Dễ vụ quá. on high alert here. cái hoan đào con con ờ, cái thợ Hy Lạp mà có cây đó ta cái này thấy không biết là gáp vô nhìn nó màu nó xung quanh cảnh trí nó có cái màu này vô nó điểm xuyết vô nó đẹp hơn này nhìn nó cũng chéo chéo thôi Ồ cái cây này ở đây rất là nhiều nha tới rồi chỗ nó đang đóng quân nè chỗ nó quýnh mình nè vô thôi leo chim nhậu hả đang nhậu hả uống tiết Your plan seemed to work. The Monger's thugs ambushed me. I heard. I also heard you had no problems dealing with them. It wasn't my first fight in Corinth. Or your last. We're going to take the monger to task at the theater. I've arranged a Corinthian drama no one will forget. Thank you. Brasidas is worried about the anarchy that could follow the monger's death. He wants him dead, but wants it done quietly. That man is a long way from Sparta. Như là cái, cái này là cái tiểu của thằng bạn mình, mình nó, nó, lại nó tiếp mình I'm with you. We'll put on a show. Meet me and my girls there. The public has no idea what spectacle they're about to witness. Rồi, nhận nhiệm vụ luôn. Đang nhậu tự nhiên lại kiếm chuyện. <laughs> em thấy là comment của em nó nhảy uh, đọc comment có nhanh không hay là, là lâu tại vì nó có độ chảy á nó chảy khoảng cỡ uh, chắc cũng phải mười, mười mấy giây á con này nó đã chia bên youtube á, nó nó nó đỡ giật nó đỡ chậm hơn nó đỡ bị chậm hơn với một cái nữa là nó ổn định hơn con facebook này nó nhiều cái quá nó, nó vừa là bản tin rồi nó vừa là đăng tải video ý vô đấu trường rồi hình như nhiệm vụ này là mình mình vô làm đấu sĩ nè có phải không chứ là trước tôi chơi á là, sẽ có một cái lộn rồi lộn rồi mày đổ con lắm vậy trời xưa có chữ phát rồi hả I wanted you to see the face of <laughs> every person trước có chuyện quá xem sống rồi. I'll cover their faces with that precious blood of này nó bị ờ, uh, gắn súng. Đồ con nó mà bị gắn súng. You'll never rule these streets, you pig. Đây là mẹ của oh, nhân chính nè. À lúc đó còn trẻ. Lúc đó là thằng gắn súng này nó còn trẻ. and send it to the cult as proof. Quá khứ. Để chắc mình phải này để để hỏi thêm thông tin. You knew my mother? She was big fucking trouble, but I'll pay her back. Xúc phạm mẹ mình When I'm done with you, I'm gonna find your mother and bring her your fucking head. Not if I bring her yours first. They won't have much to say after I smash your brains all over the stage. Get the fuck off my streets! They're not yours anymore. Get the fuck off my streets! Rồi luôn, thằng quýnh này xong là mình sẽ được có cái nón, cái nón vàng. Lậm. Ở đây nè luôn ở nè bật độc ui cứ hai đằng kế bên à đâu vậy ui, ui, lùi lấy kiên tức nổ tức nổ dạ đỡ tức nổ dạ thì mình mất ít máu hơn trước rồi chết đi né nữa nó né nữa né né nè né nè cha đâu, quay quay, cháy cái thật phúc luôn tao nha sợ được cái chiêu cuối né được cái đòn cuối cái đòn cuối là nó sẽ gây cái thương mạnh nhất á ở ờ. mình có nội tại là quýnh một hồi mình hồi máu lại mà em ơi đúng là cấp skill lên nó khác nó khác cộng nó rồi <laughs> quỳ luôn quỳ ờ à, tôi làm đầu cái nó quỳ rồi chanh mà và nó chậm á The scourge that spoils your crops. Demos would be disappointed in you. Yeek. Này biết sao tôi giết nó không? Tôi không không phải là, là mình, mình viết gì về cốt chuyện, mà mình giết để mình lấy cái nón <laughs> cái nón tôi giảm hết rồi I'll tell you all I know about your mother. Chán lắm, giờ phải lấy cái nón khác thôi. Hơi tội. Thôi cũng kệ. I can't give you enough thanks for what you've done. <laughs> and for once, I can also thank Alcibiades. After all, there is more to him than meets the eye. He knew you could save Ở cái cái cái Everybody benefits. Everybody wins. You've proven to be a very valuable business partner. Speaking of business, you owe me, Anthusa. Yes, Mirini. She came and left Corinthia in a flurry, but made an impression on me. Like a great storm. I remember that part of her well. A strong woman with great intensity. She wanted to find her place here in Corinth. You speak of her kindly. You were her friend. Perhaps, on the surface. But she had a great pain in the middle of her that no one could get to. Thôi là tôi chỉnh cái đồ quạt xuống thấp á, nên em nhìn nó hơi giải chân chút xíu. Đồ đạc. cái chi tiết trên người chứ mà mình đẩy mà full HD một cái một là chân thật I don't think even she knew where she was headed. All I know is she won a ship thanks to a lucky dice throw. Tihi owed her that much at least. I remember the ship's name well. Siren Song. Siren Song. It was famous for weathering all that Poseidon threw in its path. Thank you, Anthusa. May the gods look well upon you, Cassandra. Visit me anytime. I'll catch you up on Corinth's affairs. It seems I have an interesting future ahead of me. So do I. If I can find someone who knows the cái gì luôn tàu á ngầu hơn hẳn liền nó tăng cho mình thêm uh, giáp có thể nâng cấp được nữa nè đi nâng cấp là phải để nó ra tiệm uh, ờ, rõ ràng Mở được thêm cái uh, ờ, mấy thằng tùy tùng đi lên tàu nó thu nhập được của thu nhận thêm mấy thằng uh, ờ, tùy tùng của thằng hồi nãy mình mới giết á chướng luôn nó đang xong nhiệm vụ chỉ về đây trả nhiệm vụ ở đây luôn không đâu ba chị bữa tôi cũng tham quá tôi kiếm kem hay hay tôi tải nhiều quá ấy thì nó nó chừa dung lượng cho nó chạy nữa cái nữa là nó nó nó bị phải nhiều quá thì cái video kiểu, game này nó sẽ trồng chéo lên game kia mấy cái mấy cái driver hỗ trợ đó hỗ trợ game đó thì khi mà tải game không phải là chỉ có con game đó không mà mình anh em phải tải thêm tải thêm mấy con game hỗ trợ nữa ô mà mấy cái phần hỗ mấy cái ờ, phần mềm hỗ trợ nó cho game nó chạy nó mượt hơn đó rồi gặp lại thằng này rồi thì khi mà tải như vậy á, là Um, cái phần mềm đó có phần mềm mới phần mình phủ giống như uh, bây giờ video cộng nè video c cộng còn mấy cái đây driver âm thanh mà đặt I hope to get rid of the Odoros, but thì nó con game này nó tương thích với cái đời cái đời driver này game khác thì tương thích với đời đời khác thì mình tải cái, con game cũ ừ. kiểu là con game nó sẽ update nó auto luôn cái đời driver vô trong cái con game luôn thì mình tải như vậy á thì mình vô tình tải nhầm cái bản cũ mà mình đang chơi con game mới thì nó sẽ ảnh hưởng vào con game mới không chạy được nữa đó là cái cái, cái kiểu mà trong con ờ, Resident Evil 8 á và tôi tải những con game khác xong rồi tôi quay lại con Resident Evil 8 tôi không chơi và lại cái nó bị lỗi luôn đây qua đây làm tiếp nhiệm vụ chính thôi thì tranh thủ làm nhiệm vụ chính để cho nó mau lên cấp cấp được cho mình em mà đầy đội quân này màu tím luôn đấy người gần quá mặc rồi người gần quá bị thiếu đồ để nâng cấp lắm phải đi làm mấy cái nhiệm vụ đi đủ ngoài đi chiếm thành này nọ thì mới có mấy cái mề đai đó để nâng cấp thêm cái ờ, đam giáp vậy luôn cần có mề đai mới được thì chỉ về đây làm nhiệm vụ đây thôi anh em thấy tiện không mình lo đi mở map trước là vậy đó không đi mở map là đâu có đâu dịch chuyển được chạy bộ muốn chết có kinh nghiệm tôi chơi với con này mấy con assassin nè con như uh, à, cái con mà thế giới mở á tranh thủ chỗ nào mà mà mà mà cần mở map là phải đi mở map trước đó là một cái điểm để mình dịch chuyển á rồi ờ, tới Athens rồi đấy tới à, không tới đâu tôi cũng biết luôn đúng rồi đủ ở đây nè 130 137 ờ, mét gần thôi nhiệm vụ chấm thai vậy là nhiệm vụ chính còn cái nhiệm vụ mà màu trắng không là nhiệm vụ phụ lại là thằng này tôi đi đâu cũng gặp nó thôi làm cho nó Vì vậy The gods work fast. I wished someone as beautiful as me were here, and you arrived. Quá nhậu. Drunker than normal. You'll have to forgive me. At this time of night, I like to get to the point when I have a pretty face staring back at me. You do realize the sun is out, right? Yes, what about it? Starting a bit early, aren't you? Starting? No, no. This is ending in the most spectacular fashion. Another successful party, then? The only kind I know. Although I have a slight problem. There's an important politician here. Cái xỉn rồi. Thế là thằng này nó tới hai thằng nhậu với nhau. Thằng kia nó, nó xỉn rồi thằng này đô mạnh quá nó còn tỉnh. I'll make sure he gets home safe. Yes, safe. Right, it should be an easy trip, although you may have to carry him at this point. Lucky man. I'll try to get the politician home before he completely passes out. Wonderful. Uh, just take him north of the port of Piraeus. His home is somewhere around there. Người còn sắp nữa, đã sắp tôi bật sắp ở dưới rồi mà còn sắp ở trên. thôi nhiệm đâu đây giác này à, thấy con gái mà khỏe ghê không đi cũng kỳ vậy giác nó đây hả à. giác đi đâu ta mày về nhà Phải đưa cái thằng sai xỉn này về nhà Lấy ngựa thôi Ngựa nhìn thằng này còn ngán nó không muốn chạy lại cho mình để lên đi chứ Để từ từ này Để cái này lên Vamos away! đâu rồi ui dạ đang chọn cái chết rồi tới ngửa tao đi ui rồi rồi rồi à, không muốn quýnh lộn mà cứ kiếm chuyện tôi hoài không biết làm gì cảm này Ổ xỉa này giờ cho bà bắt ờ, tôi trở về Nè mà mày không cho tao hậu hĩnh thì quay lại tao chém luôn Đây Đó Xuống Đây lấy thằng này À này thấy tôi khỏe không Con gái mà giác nè Giác mà chạy luôn Cái gương nhà ah, Trời Nó dụ tôi À không, thằng đó hình như nó quýnh phụ tôi luôn á Ờ được được Nó quýnh phụ tôi luôn à, Nó giết chết thằng bạn tôi rồi Tôi chết thằng bãi luôn rồi Gì vậy Em thấy chưa Hậu quả của nhậu nhạc thấy không Nhậu xỉn quýnh vô lại đâu Có thằng cụ bóc này mà Bảo rồi tôi sẽ đi an táng mà không thể để cái chết của bơ của bất vậy được tôi sẽ đi an táng tôi sẽ dục nó, nó xuống biển rồi tôi đánh dấu rồi quá chán mua nhạc nhậu nhạc bị quýnh chết luôn rồi thôi yên nghỉ đi anh tạm biệt là nó không xuống nữa nó nằm dứt dưỡng nữa chứ cắt lên nhảy xuống biển <laughs> vượt qua down không dục xuống nước được cái xã hình như được chưa tạm biệt an nghỉ đi chìm nữa chứ ok <laughs> xong nhiệm vụ rồi để tôi coi vòng vòng coi đây nhiệm vụ chính ở đây nữa nè ở dưới the fan có nghĩa là à đây nữa nè hai cái hình hữu dịch ớ à, ba cái luôn nè đi tạo dựng mối quan hệ đi làm dụng đưa dẫn mấy bạn bữa nay hà chắc đi làm tháng không có vô yêu cầu tôi livestream nó đi nhận phụ trước có gì vậy trời mưa ô Athen bị gì vậy nó xuống nào ghê vậy chắc bị dịch bệnh rồi thành phố này bị dịch bệnh rồi lâu lắm không quay lại giờ cố người nào người ấy bị hết rồi theo theo mi tôi kiếm đại phu đi có nhiều vụ mới luôn rồi mình vừa quay về Athens là là, là tới luôn đó đúng cái nhiệm vụ phụ luôn nữa rồi nhận trước rồi chỗ nào gần lập trước vào đây giúp ông bác sĩ ông này ông bác sĩ tại khu đó giúp ổng uh, ờ, đây kiểu là cái xác mà để lung tung á bị chết ở ngoài đường đem uh, xác lại đốt bởi cái dịch bệnh nó không có lây lan nữa your compassion for the people has always inspired me. Unfortunately, compassion is all I have to give. The gods have shown me how arrogant Giống kiểu mà uh, only nguyện viên Covid vậy. And the gods like to remind us whenever they can. I need help Hồi xưa nếu mà Covid nhiều, nhưng bây giờ mình xưa là Trying to stop me in my work. Ờ, nó là mình là kiểu khoa mình có vaccine nè mình có thuốc chữa nè chưa kể là mình có chữa bị biện pháp để phòng chống còn ngày xưa thì còn biết mấy cái này nếu mà ờ, covid mà nó không phải là năm, năm 2019 mà nó ngay năm hai uh, như 10 năm sau 10 năm trước thôi Ôi thôi rồi thôi Chạy đầu quá Chó, chó Cái con này nó, nó ăn thịt luôn đó Phải dục vô đó được Ôi con chó Ba Có gì á Sao có hộp mấy thằng này nữa Ý thằng ngáo cao Tình nguyện viên mà giờ nó còn đúng tình, tình nguyện viên nữa nè Tập tối Có hình như là mình không cần phải phải phải vác như vậy đâu cái này đốt mà Đó, mày có thể chụp gì, đốt gì được rồi, không có cần phải phải gân đi đâu Minh thôi, dùng khá thông minh thôi Another body safe from the fanatics. Không, à Thôi mấy thằng này đây Mấy thằng nhau đá Cấu đó Tình nguyện viên mà nó, mấy thằng này nó cứ lại kiếm chuyện với tôi là sao Mày Kiếm chuyện Kiếm chuyện Kiếm chuyện 쉬운 게임 thấy khó chịu không nhi đã mình đi làm đã mình đi làm ờ, công ích rồi mà còn bị tụi nó cà kiếm chuyện nữa chống đối người thi hành công dụng cắt luôn không quên còn cái đừng nó ổn thôi tại được cung tôi yếu lắm đừng không với cái đòn r này hay nè còn mình đòn đó hay là mình còn phải chạy tới tâm quá rồi đây bật nổ tôi được bật nổ rồi nè bật nổ bốn thôi một cái mới nữa khi giết nó là mình sẽ có được một cái ờ, thanh kiếm cấp 32 còn gì nữa đâu ta người dân đang kiểu là biểu tình đất nước đang lạc than, oh. Cassandra you're back Bobby. Gotaran sorry wait where I'll be right back see you das passias sometimes I think you are too much like me nó hay chạy lung tung theo cốt chuyện là con Kobe con Kobe nó chết á không cứu được tôi tôi coi nhiều nhiều bên mà phân tích rồi ví dụ là mình mình là hoặc việc nào cũng vậy Aspasia Oh Cassandra You returned to Athens What's left of Athens này chùm, chùm, chùm cuối đúng không? Bữa Hào nói như bà này là chùm cuối It's as loud as a battlefield out there And as violent They're calling for Pericles' head As though he should know how to handle this catastrophe. No one is prepared for the end of the world. I came to talk to you. I found out some things about my mother. Her name, her ship... Cassandra, it's not the time. Pericles is dying. He won't see me. He won't let Hippocrates in his room. He only babbles about going to his precious Parthenon. Pericles is a strong man. I'm sure he can fight the sickness. You heard the mob. He can't defend himself. He'll die with no glory. Athens has known him a lot longer than they've known this plague. He gave them a voice. His accomplishments will speak for him. <sighs> Pericles needs treatment, and the gods know he won't let me in. He respects you. Could you go to him? I could try. If you do, I will make the time to talk about your mother. For Phá mỏ lại. he needs your help. It's worth a shot. Đọc comment chậm là do nó không hiện lên nha. Anh hát ra vô lại nó mới hiện. Mình ghê luôn á. Được ừ. cái là con ta chia minh uh, Facebook á là mình dễ xe với mình dễ tương tác hơn YouTube chỗ đó để ta like rồi để tim này nọ là thì YouTube đâu có được vậy đâu nó chỉ được một cái like thôi comment thôi You look healthy as ever. Tell Aspasia that. She won't worry so much about me. I brought your drugs. Ah, yes. It's usually Phoebe who does the delivering. Chắc khoảng i can't tiếp the same for my city. It's a shadow of what it was. Well, it will belong to Cleon now. He will have to lift it out of its sorry state. I wish to see it with my own eyes. Come to the balcony. Much has changed từ nữa quánh em ra chở chét đi nè You'll recover sooner if you let Hippocrates see you. It's my time. The plague chooses no favorites. I fear I failed Athens. Its people, Aspasia. No, you haven't. Đây là kiểu mà... Chuyện á, cầm quyền ở đây. Aspasia needs protection as does Athens. I thought I gave enough to Athena, but it seems it isn't so. I should be out there, on the streets. You'd be overtaken. There are mobs, and Cleons to- Thank the- It's not the- Athens. You should- Where- Aspasia. She often is. I will. Ông you này mình up nha. Cô nói với bạn kia ở dưới They think some I, I, I had her, but now she's, I'm sure. Did Pericles this? It's, I, I'm going to look. It's across from here. Không nhiệm vụ. Đó thôi. còn tôi có chuyện ờ, có việc gia đình nè nên ờ, giờ ốp các chiều khoảng cỡ ờ, từ mấy năm giờ tôi sẽ làm tiếp thêm một ca nữa có mọi người đã theo video ừ rồi bye bye